Đây này, có ong ngon rồi Bật thuốc lên, bật thuốc lên Thiếu ra mà ấy nữa Bật thuốc lên Đâu rồi? này Vô đi, vô đi Kìa, dạ, thấy chưa? Đó Nó gì đây? Đó vào đấy nhìn ong <laughs> đi tìm đường đi vô đi đây này đường này vô mà chưa thấy kìa nhìn ngồi xuống ờ à. đi dễ hiểm nhỉ đó nó hay ở hiểm lắm một <laughs> bạn cây đừng động nó nhá mình nhẹ thôi giúp đi luồn ấy nhẹ thôi làm đường cho ong vô vô bắt tổ ong rất là to đây thổi khói của tổ ong tổ ong nó nằm hiểm các anh em cắt cái cành trên trước nha chưa tỉa tỉa ra hai bên ờ, đợi đi một đóng lắp già không nhớ nha ui rồi nhẹ đó nha anh em mình à, phải tỉa cành Đây, tỉa hết cành đi dọn cho nó ấy đi cắt cắt cái ngọn trước cắt cái cành trước nó đâm ừ. rồi rồi cắt đi đứng đứng cắt cành kia nó bật đấy cắt cái cành ngoài trước các cành để lộ được từ dọn hết đi á đây là mình dụ ong này cho nó bay hết đây cắt cái này đi này đây này từ từ nó bắt đấy chưa mà nhiều khi nó bắt cái này này coi cành dưới còn không làm sao mà cắt hết được cắt ừ, hai bên hai bên Đi Tường ai ai, Dạ nha dạ. Ừ Này Trâm ơi Tỉa tỉa đi Tổ này à, sắp vàng Chắc là hai mùa Tỉa mấy canh ấy kìa Vượt mẹ nó thua đi chứ Điên này, tí bắt tổ nữa Cắt sát vào Thùng nhỏ vừa đâu Hai lần như sao một lần hết được Cầm chắc bên kia nha Cầm cái cây trước đi Đều <laughs> có dao chỉa giáp trước không tỉa ạ cứng đấy <laughs> Đưa đây Đưa đến này đây Rồi cắt đứa đi Rồi lấy dao lấy dao Bài bản như sát vào để sao để sao <laughs> cầm sáp cầm sáp cắt luôn coi chừng đổ hết mặt gác lại được gác lại chứ ăn cũng phải để lại cho nó chứ <laughs> cầm ra bỏ thùng cái này bẩn là sao bỏ bao lâu được đây là mật ong nhá anh em anh em mình bắt từ rừng này ong bay này thì ong này nó làm rất là hiểm các cái cây ngang ấy ơi sao để đấy kéo đi thì nó hút xong mở mở cái thùng ra đây đeo ngoài đường phụt phụt thôi để đây luôn đi bụi phải cắt dài quá này ngắn lại cắt hai lần ừ có dùng rớt nha đưa, đưa, đưa bên này đây vào thùng nhá chỗ này thôi chưa có sạt vào sát rồi không sao không sao cắt đứng kép nhẹ rồi cho ra vào luôn ừ, sao đâu mà nó cứ tí mà ăn thua gì đằng nào nó phải trở phải nát mà rồi sao rồi à, mình đi. tiếp quả này rớt rồi đây rồi ong sắp ong này nha đi nhìn bụi sim ấy thấy nhiều quá